và bác nào đã sở hữu cái bộ hột tài xỉu trong bên cơ sở em rồi thì cũng đã thấy được cái độ hiệu quả của nó rồi bây giờ em sẽ à, test thử cho các bác một vài tiếng để cho các bác thấy được cái độ hiệu quả của nó với cái bộ hột tài xỉu trong này hoàn toàn không tan ăn thua chảy hột nha các bác nha hột đi rất là đều luôn ạ bây giờ em sẽ lắc thử hột đi đều này vừa xỉu đúng không ạ ba nhất bây giờ lên tài này xỉu này tài này xỉu này đúng không ạ và với cái bộ hột này lắc giữ tài hay giữ xỉu theo ý muốn đều được khi nào mà các bác sở hữu cái bộ hột tài xỉu hột trong bên em ấy em sẽ chia sẻ cho các bác cái cách để các bác có thể lắc giữ tài giữ xỉu bộ hột đi theo ý muốn các bác nhá và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 có cần gì có cứ liên hệ với em